thì những cái thùng cái thau này á thì bên mình đã độ chế sẵn camera cực kỳ nhỏ vào trong đây rồi ha thì khi mà làm xong á thì cái thùng này nó giống thật 100% nha các bạn đây ha về hình dáng bên mẫu mã bên ngoài á thì đây các bạn nhìn đi giống rất là giống cái thùng gốc 100% ha mình gắn một cái camera cực kỳ nhỏ vào trong đây nên khi mà các bạn cầm vào là không có thể nào mà biết nó nặng hay là nặng hơn so với cái thùng gốc hoặc là là là cầm vô sẽ phát hiện ha bây giờ công nghệ tân tiến rồi nên họ làm rất là đẹp luôn ha cực kỳ nhẹ luôn nha chứ không có bị nặng thì cái thùng này á nó sử dụng bằng pin pin thì các bạn có thể chơi trong vòng 4 tiếng hết pin thì các bạn có thể sạc một bộ của nó đi kèm bao gồm là một thùng một màn và một cái bệ sạc ha thì nếu mà các bạn nào mà không muốn chơi lên cái màn điện thoại trắng đen này á thì các bạn có thể chơi qua bằng chính cái điện thoại của các bạn chơi wifi là chơi qua mình xem qua cái điện thoại của các bạn đang xài bất kỳ điện thoại iphone apple samsung gì mình đều có thể cài đặt vào trong đó để cho các bạn xem được ha xem được kết quả thì mình cũng hướng dẫn luôn cho các bạn cái cách sạc pin của cái thùng này cái thùng này nó bây giờ nó nó làm bằng công nghệ mới công nghệ cao hơn bây giờ họ chơi bằng sạc bệ từ chứ không còn sạc kim giống ngày xưa ha sạc kim giống ngày xưa là khi mà các bạn nhìn vào cái thùng á thì nó sẽ thấy được những cái lỗ kim thì rất là dễ lộ ha còn bây giờ bằng sạc bệ thì cái này á đây là cái sạc bệ này các bạn ha thì cái bệ này á, các bạn cứ cắm cục sạc âm Samsung hoặc Apple vào là ta tự động nó sạc các bạn đặt cái thùng lên là tự động pin nó vào cái thùng ha đó là cái cách sử dụng và sạc pin của cái thùng này thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem thử coi là cái thùng camera này xem có rõ không hoặc là cái cách sử dụng nó ra sao ha thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem qua cái wifi là coi trên chính cái điện thoại các bạn đang sử dụng ha bây giờ mình mở cái điện thoại của mình lên này ha mình sẽ test cho các bạn xem nhé rất là chuẩn xác đây các bạn này ha ấp xuống là thấy này ha ai sóc cũng được các bạn chỉ cần luồn cái thùng vào là các bạn có thể xem được rồi ha hai con nai một con bầu này ha đây hai con nai một con bầu này ha thấy rất là rõ luôn sóc này đây rất là rõ luôn nè tôm cua cá này các bạn thấy không cực kỳ rõ nha mở này đây tôm cua cá tiếp tục là sốc nè đây hai con cá một con cua này các bạn thấy không hai con cá một con cua mỡ nè hai con cá một con cua ha cực kỳ rõ luôn nha tôm gà nai nè các bạn thấy không tôm gà nai này thấy không cực kỳ ha mỡ nè có tôm có gà có nai cua nai cá mỡ nè có cua có nai có cá này các bạn thấy không cua cá gà mở nè cua cá gà này ha tiếp tục nè sốc hai ba cái gì cũng được ba con cua luôn nè bán này ba con cua này ha thì đây là một cái thùng camera hỗ trợ cho các bạn chơi bầu cua bịp cái cách thứ hai mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn đó là một bộ bầu cua bó rung số mặt thì đây đây là một bộ bầu cua bó rung số mặt ha nó đi kèm ba hột và một cái chip à một cái máy đây là gọi là bầu cua chip đó ha các bạn thì trong ba hột này sẽ có một hột có chip còn hai hột còn lại là hai hột 5 năm hai hột bình thường ha thì khi mà vào xong thì mình chỉ cần luồn một hột vào là các bạn có thể chơi được rồi còn cái máy rung này á thì các bạn kẹp vào trong người để các bạn cảm nhận nhịp rung của nó ha nó rung dài rung ngắn đây ví dụ như cái công thức của cái bộ bầu cua mình mình mình cầm ở trên tay là cua không rung bầu một ngắn một dài nai một dài tôm hai dài gà hai ngắn và cá một ngắn thì đó tùy công thức thì nếu như các bạn nào mà à, các bạn đã chơi cái bộ bầu cua bó rung số mặt này rồi á thì các bạn cứ cho mình xin cái công thức mình sẽ làm y chang những cái công thức cũ của các bạn cho các bạn dễ thuộc dễ nhớ hơn ha thì đây là tất là tất cả những cái dụng cụ để chơi bầu cua hiệu quả nhất bây giờ mình giới thiệu đến các bạn thì bạn nào mà cần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 Ngoài những cái dụng cụ để chơi bầu cua thì bên mình còn có bài lá nè, sóc đĩa, tài xỉu hay là những cái bản game hack trên điện thoại. Tất cả những cái dụng cụ để chơi bịp thì bên mình đều có để cung cấp cho các bạn Nên là cần cái gì thì các bạn cứ alo cho mình nha Thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha